Xin chào, ở trong bài học tiếp theo này là tôi hướng dẫn anh chị mình đó là cách chúng ta chọn sản phẩm này, chọn ngành nghề phù hợp để chúng ta gì kinh doanh ở trên Zalo. Rồi chúng ta cùng đi khám phá Zalo Shop xem ở trên đây gì họ hay kinh doanh những mặt hàng nào bạn nhé. Rồi ở trên đây là chúng ta gì là những ngành là gì có thể là sức khỏe sắc đẹp này rồi thiết bị gia đình này thời trang nữ này thiết bị âm thanh à, dụng cụ nhà bếp phòng ăn phụ kiện điện tử này rồi là giày dép túi ví này rồi tivi điện gia dụng thời trang nam này à, trang trí nhà cửa này vân vân thì đây là những sản phẩm uh, họ hay kinh doanh ở trên Zalo thì chúng ta cùng xem xét nha sản phẩm sức khỏe sắc đẹp chúng ta bấm vào phần sức khỏe sắc đẹp này là bạn xem này thì khi bấm vào đây đúng không là là bạn thấy là họ bán những sản phẩm rất đơn giản này trị giá 25.000 đồng là 35 35.000 đồng 19.000 đồng rất tuyệt vời các bạn nhé đây là gì là những cái shop họ tạo ở trên phần Zalo shop thì khách hàng họ gì họ có thể họ truy cập vào cái shop này để họ tìm kiếm sản phẩm phù hợp với mình bạn nhé đó, rất tuyệt vời rồi sau đó gì là chúng ta cùng khám phá những ngành khác khác nhau ví dụ như là ngành gì thời trang nữ đúng không thời trang nữ thì đây là một cái ngành mà rất hot bây giờ này vân vân đây là anh chị xem này những sản phẩm mà họ gì họ làm hình ảnh rất đẹp rất tuyệt vời các bạn nhé ok và chúng ta cùng đi xem những sản phẩm khác như là đây bạn xem này thiết bị âm thanh thiết bị điện tử rồi là giày dép túi ví thời trang nam trang trí nhà cửa xem nào các bạn xem này đấy họ bán những sản phẩm như đèn led rồi là ổ cắm điện vân vân đèn ngủ rồi là đèn tích điện năng lượng mặt trời vân vân rất tuyệt vời chúng ta bắt trở lại này đấy. thì những ngành này là anh, anh chị mình chú ý này là chúng ta có thể gì bán hàng ở trên Zalo được nhé và tôi đã tổng hợp cho anh chị em mình là gì những ngành những sản phẩm mà chúng ta gì có thể kinh doanh ở trên Zalo được các bạn nhé Cảm ơn anh chị đã theo dõi Xin chào hẹn các bạn ở trong bài học tiếp theo của tôi